chào mọi người hôm nay mình à, review cho mọi người cái cách à, lập trình cái à, chế độ tưới của cái bộ điều khiển tưới nhỏ giọt của mình mình đang sử dụng đây là cái bộ điều khiển Smart Light SL8 biết các cái nút điều khiển này nè PGM là cái chương trình tưới thì cái chương trình tưới ở đây là gồm có ABC tới 4 chương trình tưới các cái nút là menu test này là mình test mình kiểm tra toàn bộ hệ thống menu zone này là mình kiểm tra từng khu vực cái ranh này là sau khi mình cài đặt xong á mình đưa về chế độ ranh này để chạy system off này á là khi mình tạm ngưng hệ thống gặp mưa gặp gì đó mình đưa về chế độ off là máy nó sẽ ngừng tưới cái current time current time and day này đó là cái cài đặt cái ngày giờ của cái bộ hệ thống này cái program start time này á, là cái thời gian bắt đầu tưới của cái chương trình đó cái zone run time này là thời gian tưới của từng khu vực cái day to quarter là ngày mình tưới để đây để uh, bắt đầu tưới thì đầu tiên á là mình sẽ đưa về cái ngày tưới ngày tưới thì ở đây mặc định của bộ hệ thống cài đặt là chương trình A rồi chương trình A thì ở đây á, như cái giường của mình thì mình chia thành hai khu vực tưới và một bộ trăm phân thì cái bộ trăm phân là mình mặc định nó giống như là khu vực 3 thì ở đây mình sẽ chia thành hai chương trình tưới chương trình A thì mình sẽ tưới ở hai khu vực tức là bơm nước bơm nước tưới ở hai khu vực vườn cây cái chương trình B là mình sẽ đưa về cái bộ trăm phân để đưa phân vào trong hệ thống tưới kèm luôn nha mọi người thì đầu tiên mình đưa về cái chế độ ngày nè vào ngày thì mình nên chọn ở chế độ D file D file này đây file này thì mình bấm vào cái nút next next phía trên nè để mình cài đặt ngày thì hôm nay là chủ nhật thì mình đang bật cái đây chế độ on nè đó thì cái ngày của chương trình A à, đây là chủ nhật mình sẽ tưới ha tiếp theo mình sẽ đưa về khu vực tưới khu vực tưới thì ở đây chương trình A mình sẽ tưới hai khu vực là khu vực 1 và khu vực 2 thì cái thời gian tưới ở đây nè đây chế độ đang nhấp nháy nè mọi người khu vực 1 hai chương trình A thời gian tưới nè thì ở đây mình sẽ làm test thử mình test 20 phút thôi tại vì mỗi bước nhảy nó mỗi bước nhảy của thời gian bắt đầu là 10 phút mà mình cài thêm cái cái ờ, bộ trong phân nữa thành ra mình phải đưa lên 20 phút để mình chăm cho nó nó hợp lý rồi như đây là khu vực một mình tưới 20 phút tiếp khu vực 2 khu vực 2 đây mình cũng tưới 20 phút đưa lên 20 phút rồi sau khi xong cái cái khu vực tưới rồi mình sẽ chọn cái thời gian tưới trong cái khung thời gian tưới này á ở đây đang nhấp nháy đây là thời gian nè pm là buổi chiều nha mọi người cái số 1 này là số lần tưới mọi người nhớ đây là số lần tưới thì ở đây nó nó cho tối đa mình là lên tới 4 lần 5 lần tưới 8 lần tưới tức là tối đa mình thực hiện được 8 lần tưới lần trong một ngày nhưng mà ở đây mình chỉ thực hiện một lần tưới thôi một lần tưới ở đây một lần tưới thời gian bắt đầu thì hiện giờ là gần 2 giờ 40 rồi thì mình sẽ đưa về là 2 giờ 50 2 giờ 50 sẽ bắt đầu tưới mỗi lần tưới là 20 phút nha thì xong ở đây mình đã cài đặt xong cái chương trình ờ, A rồi khi xong chương trình A rồi thì về nguyên tắc mình đưa về cái chế độ ranh để chạy thôi đó nhưng mà bây giờ mình muốn chăm phân vào hệ thống luôn chăm phân vào hệ thống hệ thống thì bây giờ mình chuyển sang chương trình B sang chương trình B chương trình B thì mình sẽ tưới là hai lần tại vì bộ chăm phân mình khu vực 1 và khu vực 2 thì mình chia thành hai lần chăm theo hệ thống thì để um, đưa vào hệ thống thì lúc nãy mình đưa ở từng khu vực tưới 20 phút thì ở đây mình đầu tiên mình cũng đưa về chế độ là ngày nè chọn day file nè Sunday on nè là hôm nay chủ nhật nè vẫn là mở ha khu vực nè ở đây ở đây cái bộ trong phân mình là khu vực 3 thì mình chọn vào khu vực 3 đó khu vực ba thì ở đây cái thời gian mà tưới đây là mà tùy cho mọi người hồi nãy cái kia mình 10 20 à, phút thì ở đây mình có thể chọn lên 5 phút 5 phút đi Đừng hơi cho nó tắt dần cho mọi người nhà xem cho nó dễ Nha. rồi khu vực 3 rồi ở đây ở đây bắt đầu mình vào cái thời gian bắt đầu thời gian bắt đầu ở đây thì mình sẽ à, chia thành hai lần tưới hai lần tưới ở đây ở đây nè số 2 đây mình sẽ đưa lên lần một là sẽ 3 giờ 40 4 giờ dạ không con đang à, ấy là cái chương trình tưới quay 4 giờ lần 1 4 giờ bây giờ lần thứ hai lần thứ hai 4 giờ 10 lần thứ hai 4 giờ 20 lần thứ hai là 4 giờ 20 để tới rồi sau cái này thì bắt đầu mình sẽ đưa về chế độ rành đó rồi đó như đưa về đây về auto là bắt đầu chạy rồi giờ mình bắt đầu mình kiểm tra lại các thông số mình cài đặt ha đầu tiên nè chương trình A là một lần tưới nè thời gian bắt đầu tưới là 2 giờ 50 các khu vực tưới là khu vực 1 tới 20 phút khu vực 2 tới 20 phút ngày tưới thì hôm nay chủ nhật mình mở ha rồi đến chương chương trình B chương trình B ở đây là khu mình tưới là tới khu vực 3 thời gian tưới là 5 phút thời gian tưới thời gian tưới đây bắt đầu á lần 1 là nãy 2 giờ 50 thì mình sẽ là 3 giờ bắt đầu tưới một lần một lần 2 là 3 giờ 20 là tưới lần 2 đó là sẽ tưới lần 2 rồi cái ngày chủ nhật đang on rồi sau khi các thông số đã ok rồi mình sẽ đưa về chế độ ranh thì hiện giờ là đang là 2 giờ 41 thì đến 2 giờ 50 là máy bắt đầu khởi động bắt đầu chạy mọi người nhớ là ở cái ngoài này là cái khu vực mod này mình nhớ đưa về auto thì ở đây là máy bơm auto thì mới bắt đầu chạy nha mọi người đó cứ như vậy là mình đợi tới ờ, thời gian 2 giờ 50 là mới bắt đầu chạy thôi rồi vậy là xong hết mọi người sau khi mình đưa ờ, cái ờ, chương trình tưới á, là về chế độ ranh ở phía trong đó ranh ở ngoài này mình đưa về auto thì bây giờ mình đợi tới thời gian mà mình cài đặt thì bắt đầu máy nó sẽ tự khởi động thôi giờ nãy mình cài đặt là 4 giờ 2 giờ 50 đó 2 giờ 50 2 giờ 50 thì mình sẽ đưa về thời gian 2 giờ 50 tới 2 giờ 50 thì bắt đầu máy sẽ tự động chạy theo mọi người đây là cái bộ à, hệ thống tưới của mình nè mọi người đây hai khu vực tưới nằm phía dưới nữa. đây mình để đồ hơi nhiều hai cái ống này là hai ra hai khâu diệt tưới cái, cái đường này là để nước đây mình lấy ờ, sau khi bơm lên thì mình lấy đưa vô vào trong bồn luôn đưa vào bồn để mình chăm phân hai cái đồng hồ này là hai cái đồng hồ đo áp suất một cái đồng hồ áp suất này là để biết ở ngoài hệ thống tưới của mình á là cái áp suất nó như thế nào còn ở đây là áp suất trước áp suất trước sau khi trước khi qua bộ lọc đó thì khi mình kiểm tra thì thường cái hệ cái áp suất ở hai cái máy này nè hai cái đồng hồ đo áp suất này nó trên lệch không nhiều thường như của mình ở đây á sau khi tưới xong á thì cái cái cái áp suất nó khoảng tầm 2 cái áp suất sau nè ngoài hệ thống ngoài đường dây tưới là khoảng 2 2,1 vậy đó ở đây thì lên khoảng 2,3 đến 2,5 thì lúc này là mình mình ờ, thấy nó thường là như vậy thì khi mà mình ra mình xem vào cái áp suất này vào cái đồng hồ để áp suất này mình thấy nó thay đổi quá thì mình đi kiểm tra cái đường hệ thống hệ thống tưới mình có, có lỗi gì không đó thì à, mình sử dụng này để kiểm tra hệ thống tưới thì còn cái bồn chăm phân đây thì một hơi mình sẽ lấy nước lấy nước sau khi bơm lấy nước đưa vào đây đưa phân vào đây thì cái đường dây này nó sẽ hút hút theo đường dây này theo cái bộ chăm phân nè, theo bộ này đi lên đi qua đó qua theo hệ thống tưới và đi chở về khu vực tưới thì đây mình đã cài đặt sẵn là 2 giờ 50 là bắt đầu sẽ à, khởi động chạy thì mình đây mình cũng đợi tí xíu nữa khoảng một hai phút nữa thì đợi quay cho mọi người luôn thì tí xíu nữa thì hệ thống sẽ à, bắt đầu chạy thôi ừ. thì à, sau khi chạy thì cái à, cái bộ cái van xả hơi đó nó sẽ phun cái nước cũng hơi hơi mạnh tí nếu mình tưới thường thì nó, nó đỡ còn lâu lâu mình mới tưới lần thì cái xả hơi nó mạnh thì đây tí xíu nữa đây đồng hồ hiện giờ là 2 giờ 49 nè đó, thì nãy mình cài đặt là 2 giờ 50 2 giờ 50 thì hệ thống sẽ bắt đầu chạy đó mọi người bắt đầu chạy ha đó. thì sau khi ờ, hệ thống chạy thì bắt đầu áp suất áp suất ở các cái đồng hồ nè sẽ lên đó sẽ lên nè. thì thường theo ờ, thông thường thì theo hệ thống này mình chạy nó có khoảng 4 à, tới 5 phút thì bắt đầu các áp suất nó sẽ ổn định tại vì cái giai đoạn đầu là nó sẽ bơm nước vào các cái đường dây và đường dây nhỏ giọt á thì khi đó cái áp suất ở ở cái đồng hồ sau này nó sẽ thấp hơn ở dưới đó. thì à, tí nữa tí nữa mình sẽ quay cái hệ thống tưới ở ngoài cho mọi người xem đây giờ mình đi ra vườn quay cho mọi người à, cái hệ thống tưới nha bắt đầu một tí xíu nữa là sẽ à, chuyển sang khu vực 2 ở phía trước này thì nãy giờ đang tưới ở cái khu vực 1 Đó, thì à, tí xíu nữa vài ba phút nữa thì nước nó sẽ chuyển sang khu vực này này vậy là mọi người thấy ha con dây này thì nó gì nè mình căng được cái cọng này nó thẳng rồi bây giờ là vẫn chưa có nước chưa có nước còn khoảng à, hai ba phút nữa hai ba phút nữa thì à, bắt đầu nước sẽ chuyển qua khu vực này mình sẽ quay cho mọi người xem đây là những cầu nè trời nói chung cũng à, thiếu ánh sáng quá là quay cũng không được sáng như là mình cũng chia sẻ thì cỏ cỏ quá cỏ rồi này cũng bảo quản lý shop như này thì bắt đầu mình có cước là cắt cắt cắt mình cước là im này đặt đi đẹp không mọi người dàn ừ, đoạn này là được trồng từ hồi lúc trồng tới giờ đợt này nó thấy nó mướt mướt tí thấy nghĩ ra đợt đều hết trơn dinh dưỡng đầy đủ rồi lần trước đi được một hai đoạn mà đi thẳng lên không à. như cái đoạn này cái thân chính luôn đi thẳng đi lên luôn mình phải cắt đọt rồi cắt cái đọt chính này nè à, cắt cái đọt chính này thì mình mới đi ra những cái đọt này còn riêng đợt này chế độ phân bón dinh dưỡng đầy đủ thì cái đầu đọt nó bung ra tới đâu là nó, nó đi tàn ra tới đó luôn nhánh tới đó luôn cái hệ thống này nó cũng có cái hang cái khi mà bắt đầu chuyển nước qua mọi người nó sẽ có một cái âm thanh cái tiếng giống như tiếng hít sáo nhỏ ở những cái cái đầu đầu những cái lỗ nhỏ giọt nó đẩy hơi ra giống như tiếng sáo vậy đó đây đây tí xíu nữa mình lật ở đây cho mọi người xem tí xíu nữa lát nữa là khi nào nước chuyển qua bên đây là bắt đầu nó sẽ sẽ chảy nước nhỏ giọt ra theo từng cái lỗ nha yeah, sáng nay cho mọi người xem cái quy cách của cái ống luôn cái ống ở đây nè đây là cái cái lỗ nhỏ giọt nè thì ở đây theo quy cách là cứ 30 30 cm thì sẽ có một lỗ đây lỗ nè thì cứ cứ 30 cm là sẽ có một lỗ nhỏ một giọt như vậy thì như lần trước mình cũng chia sẻ đó cứ mỗi một lỗ nhỏ mà như vậy thì cứ mỗi một giờ là nó sẽ ra được một lít nước thì như cái cây này nè nếu cây này để như vậy thì nó nó sẽ hứng thì giờ được ờ, hai lỗ ba lỗ như bốn lỗ mỗi một giây được bốn lỗ ờ, hứng nước thì cứ mỗi một tiếng thì cái cây này sẽ nhận được 8 lít nước Đấy. thì với nhu cầu của cây mảng cầu như vậy là là ổn rồi nó tiếng như được 8 lít nước là ổn mùa mưa mà mùa mưa thì mình ờ, cứ chăm đều đều như vậy thì cây nó ờ, không dư nước cây mãng cầu thì nó có khả năng chịu hạn mọi người nó không chỉ cần không có bị dư nước nhiều dư nước nhiều thì nó hay bị úng nó thối vô ghẻ nó thiếu nước được có thể năm bảy ngày bạn không tưới được nhưng mà đối với cái vườn này mà năm bảy ngày không tưới thì cây này nó không chịu nổi tại vì cái nền đất của mình ở đây đó là nó rất là xấu nhưng các bạn thấy toàn cát đất cát như vậy nè nhưng mà ở dưới cái bốn khoảng 3 tấc 4 tấc ở dưới là một một tầng đất cứng rất là cứng hôm trước mình à, mình đào cái à, cái hồ chứa nước đó, đó. máy à, máy nó đào luôn mà xuống nó đào vất vả luôn mọi người đào xuống một mét mà đào cả ngày trời mới mới xong xuống không nổi nó rất là cứng nên thành ra là cái đất ở đây cũng rất là xấu vườn này thì ờ, hiện tại thì cây cũng cây con tức là bộ rễ thì mình nhử nó lên trên thôi không dám đó bây giờ đang chuyển nè đang chuyển sang sang cái ờ, cái đường dây ra cái khu bên đây tưới nè mọi người đến quay sao cho mọi người thấy rõ nè đó ờ, nước bắt đầu gỉ gã gỉ gã ra nè đó đang ta đang đang đang qua đó thì một tí xíu nữa là sẽ nước sẽ nhỏ ra thôi như nãy mình chỉ có nói đoạn đầu clip đó thì cứ khoảng 3 ờ, tới 5 phút 3 tới 5 phút là nó đầy đủ nó đủ áp ở các cái ống rồi thì nước nó sẽ ra đều hết à. đó bây giờ nặng rồi nè mọi người đó giọt nước đầu này chạy ra đó nó giọt nước ra nó giọt nước bắt đầu chảy ra đó thì cứ đều như vậy đó, đó. nước chảy thì à, để mình chọn cái góc mà quay cho nó mà mình thấy cái nước nhỏ như vậy như đây nè như này đó khi tưới thì bắt đầu nước nó sẽ nhỏ từng giọt từng giọt từng giọt như vậy à, như vậy thì nó cứ chảy đều thôi cái hết thời gian thì máy tự tắt thôi cho nên là giờ cứ về việc mà tưới nước ờ, chăm phân rồi thì nhàn hơn lúc trước nhiều lắm á chỉ vậy thôi đây ờ, đó các bạn nhìn kỹ cũng thấy cái nước nó, nó nhỏ giọt nó chảy xuống nè nó quay trống dễ thấy đó đó mọi người thấy không giọt nước bắt nó nhỏ xuống nè hệ thống nó nhỏ từng giọt từng giọt từng giọt xuống như vậy đó rồi nghe cái tiếng ờ, giống như tiếng sáo kêu vậy mọi người thì kêu tháng 3 đến 5 phút nó đầy hết các ống ống không còn hơi nữa thì nó sẽ hết kêu rồi thì nên ờ, nước nó sẽ đều là đồng hồ đo áp suất nó sẽ cân lại dưa trước và sau nằm khoảng 2.3 à, đến 2.5 gì đó rồi thì cũng à, quay để chia sẻ với mọi người cái hệ thống à, tưới cái cách lập trình như thế nào rồi cái nước nó, nó sẽ ra theo hệ thống nó chảy nó tưới cho cây như thế nào thôi rồi thì chắc mình tạm ngưng clip tại đây mọi người có ờ, ý kiến chia sẻ hay có những cái cách nào mà để ờ, mình chăm sóc cây cho nó đẹp nó tốt thì mọi người ờ, bình luận chia sẻ ở phía dưới với mình ha rồi chào mọi người nha chúc mọi người buổi chiều cuối tuần vui vẻ chào mọi người